Hello chào các bạn Vâng video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển dữ liệu từ iPhone cũ sang một chiếc iPhone mới à, Vâng vấn đề này thì hiện tại đang rất nhiều các bạn mua hàng online đang gặp phải và bối rối không biết phải giải quyết như thế nào Đúng không? Bởi vì thời đại bây giờ chúng ta mua online rất là nhiều rồi Chúng ta mua một chiếc điện thoại và được ship về tận nhà và nhận hàng Nhưng cái vấn đề ở đây là chúng ta đã không biết cách phải xử lý thế nào khi chúng ta không mua trực tiếp và được bộ phận kỹ thuật hỗ trợ khi cần chuyển dữ liệu từ trước điện thoại cũ của chúng ta sang chiếc điện thoại chúng ta mới nhận được và mình sẽ hướng dẫn rất đơn giản và nhanh gọn không cần dùng đến máy tính cũng như là không có một cái gì đó cao siêu cả và vô cùng dễ dàng các bạn hãy chú ý xem video này và mình hướng dẫn nhá thì à, đầu tiên hiện tại ở đây mình đang có một chiếc iPhone XS Ừ, cứ coi nhà chiếc điện thoại cũ đi bởi vì là chiếc điện thoại này của bạn nhân viên chụp ảnh marketing bên mình đang sử dụng và bạn đang muốn đổi sang chiếc iPhone 12 này để uh, dùng đó thì chiếc iPhone 12 này là một chiếc line new bên mình đã bán ra mức giá chưa đến 20 triệu uh, à, hiện tại bây giờ hình như là hơn 18 triệu thôi cụ thể thì các bạn có thể vào website là mnm.vn để xem nhá và mình có xếp sale toàn quốc chiếc iPhone 12 nên đến tất cả các bạn luôn đó giá là trên 20 triệu là chúng ta đã có một chiếc iPhone 12 rồi iPhone 12 hiện tại bây giờ rất là an toàn bởi vì nó chưa có máy dựng đúng không đó thì mình sẽ chuyển dữ liệu từ chiếc này sang chiếc này một cách nhanh nhất nhá thì việc đầu tiên để chúng ta biết là chúng ta có liệu chuyển được dữ liệu hay không ấy thì đây là một cách mà Apple người ta chỉ áp dụng ở trên iOS 12 trở lên đó nếu mà anh em nào đang sử dụng iPhone 6 hoặc iPhone 5 mà iOS thấp quá thì cách này chúng ta sẽ không dùng được mà anh em phải bắt buộc phải xem các bạn phải xem cái clip ngày xưa mình hướng dẫn bằng máy tính ấy đó còn nếu mà máy nào của anh em và các bạn đang dùng iOS 12 ấy, thì xem clip này nhá thì đầu tiên khi nhận được máy đúng không nếu là máy mới thì bóc ra thì nó là chưa kích hoạt còn nếu mà là máy cũ hoặc là new như chiếc máy này ấy thì việc đầu tiên nhận máy ấy thì là bắt buộc là anh em phải các bạn phải đặt lại đó đặt lại thì cái việc bước đặt này rất là an toàn nhé ở mình hướng dẫn anh em cách mua điện thoại rất là nhiều rồi thì bước đặt này để xác định là máy có bị lóc lại hay không hay là máy có bị iCloud ẩn hay không thế là khi nhận được máy bật lên ở màn hình chính như này thì à, chúng ta cứ vào đặt lại thôi nhé thì bạn lại một cách là chúng ta vào cài đặt này xong chúng ta vào phần cài đặt chung này sau đó chúng ta vào cái phần là đặt lại này đó xóa tất cả nội dung vào cài đặt thì bước này nó sẽ mất tầm khoảng 5 ờ, phút đó chúng ta phải chờ đợi cho nó hoàn thành sau đó chúng ta sẽ vào kích hoạt và chuyển dữ liệu từ máy cũ sang máy mới nhá ok cùng chờ một chút là thực hiện nào Ok nhá, sau khi uh, chờ đợi nó đặt lại xong ấy thì đó, nó trở về cái trạng thái như chiếc máy mới, đó là vào cái màn hình xin chào như thế này đó thì uh, chúng ta để nguyên nhá chúng ta sẽ chọn tiếng việt và chúng ta chọn việt nam sau đó chúng ta để nguyên nhá bây giờ thao tác ở trên chiếc máy cũ này đó iOS 12 thì lên nhá nhớ là iOS 12 lên nhá đó và nhớ iCloud nữa chúng ta sẽ bật tất cả kết nối nó lên đó ví dụ như là wifi uh, và bluetooth chẳng hạn đó chúng ta sẽ bật lên nhá đó, và chúng ta sẽ để bên cạnh như này đó thì sẽ chiếc xe máy cũ nó sẽ hiển thị lên nhà này đó iOS 12 thì nên nó mới làm được thế là iphone mới đó nên các bạn nhìn thấy không đó anh em nhìn thấy không đó chúng ta ấn tiếp tục nhá ấn tiếp tục này đấy thì hiện tại ở trên chiếc điện thoại mới nó sẽ hiển thị cái màn hình chờ như thế này có một cái ờ, làn bụi nó bay bay này nhá trông rất là đẹp đúng không chúng ta xoay camera ở chiếc máy này vào đây, khi xoay vào nhá nó sẽ có vòng tròn mà chúng ta xoay vào đấy đó thì nó sẽ chuyển nó sẽ thiết lập và để chuyển dữ liệu nó sẽ cài đặt môi trường để chuyển dữ liệu từ chiếc máy cũ sang một chiếc mới đó rất là dễ dàng đó và kích hoạt này cùng chờ nhá cùng xem nhá đơn giản phải không anh em phải không các bạn đó chỉ đơn giản như vậy thôi là có thể chuyển được dữ liệu từ máy này sang máy này rồi và thời gian này nó sẽ mất tùy thuộc vào dữ liệu các bạn nhiều hay ít là thời gian nó sẽ lâu hay chậm và cái việc này thì trong thời gian đấy thì uh, chúng ta có thể là đi làm việc khác hoặc là chúng ta có thể ngồi để trông coi nó cho nó cẩn thận và tuyệt đối là không được ngắt kết nối ở bất cứ chiếc máy nào nha đó chỉ cần để hai chiếc máy bên nhau được rồi Đấy, nhưng mà không được ngắt kết nối ở chiếc máy cũ đi nếu cắt kết nối thì sẽ không sử dụng được hiện tại bây giờ nó sẽ hỏi này có thiết lập Face ID hay không nếu mà chúng ta cảm thấy cần thiết thiết lập ngay thì chúng ta thiết lập ngay mà không ấy như mình muốn cho anh em xem nhanh mình sẽ bỏ qua nhá thiết lập sau cho cái đặt này đây chọn bản mã và bỏ qua nhá không sử dụng bản mã nha cho nó nhanh đó để cho các bạn dễ hình dung Đấy. Nếu trong trường hợp có ai cả lao ấy thì ngay bước đầu chiếc máy này nó sẽ hỏi ai cả lao luôn. Hoặc trường hợp nếu là máy lóc khi lắp sim vào nó sẽ báo là sim không hợp lệ còn nếu là qua được bước này là hoàn toàn không ai lao vào máy quốc tế chuẩn nhé đây là chuyển dữ liệu này đó ok chúng ta sẽ tiếp tục đồng ý với điều khoản của bộ à, tiếp tục tiếp cái này là iMessenger và FaceTime tất nhiên là dùng rồi đúng không tiếp tục đây đó chia sẻ ứng dụng hay không chia sẻ thôi chọn không chia sẻ nhá hoặc chia sẻ được bây giờ nó sẽ hỏi mật khẩu để chúng ta có thể cài ứng dụng vào được đúng không bây giờ mình sẽ đăng nhập mật khẩu nhá đó thì đây là cái mật khẩu iCloud ở trên máy cũ ấy thế nên là nếu mà chuyển dữ liệu từ máy cũ sang máy mới thì bắt buộc phải nhớ iCloud ở trên máy cũ nhá còn không nhớ được thì tốt nhất là thôi bỏ qua cái việc đấy đúng không đó. ok bây giờ là cái máy cũ nó sẽ hỏi là có đồng ý cho sử dụng hay không khi chúng ta bỏ một hai lớp ấy ở trên iCloud nó sẽ hỏi này ai dãy số đây sáu hai bảy tám chín bảy đó đây là mã xác thực hai yếu tố đó bây giờ nó sẽ chuyển dữ liệu nha, đó rất là dễ không cần dùng máy tính và cái này nó sẽ chuyển hoàn toàn dữ liệu từ máy cũ sang máy mới luôn như là ứng dụng này tin nhắn này danh bạ này ghi chú này hình nền ảnh tất cả các thứ là nó sẽ chuyển sang và hoàn toàn là nó không rất là an toàn nhé và gần như là chuyển hết chỉ có điều là chúng ta ấy là phải nhớ được mật khẩu iCloud và thì ờ, bây giờ chờ đợi thôi thì cái sản phẩm ờ, cũ này của mình ấy thì à, mình đang dùng rất là nhiều à, rất là ít thôi thế nên chuyển nhanh có 3 phút là nó tính khoảng 3 phút là xong thôi chứ còn nếu mà ví dụ như là chiếc điện thoại à, của các bạn đang dùng ấy mà dung lượng nó nhiều nhiều ví dụ tầm khoảng 64 g mà các bạn dùng gần hết ấy thì nó sẽ chuyển mất khoảng 30 phút hoặc là lâu hơn đó thì cái bước chuyển này là mình thấy là nó chuyển được gần như hoàn hảo gần như đầy đủ còn ví dụ như là chuyển bằng máy tính ấy bằng backup ấy thì nó cũng chuyển hết nhưng nó lâu hơn cái bước này Ờ, Apple khi nó ra mắt iOS 12 thì mình rất thích cái tính năng của nó này của nó mà mình sơ suất khi mà mình không hướng dẫn anh em từ đầu mà mình chỉ hướng dẫn anh em cách chuyển máy tính thôi bởi vì là ngày trước iOS thấp hơn 12 rất là nhiều ấy thì mình sẽ hướng dẫn bằng cái đấy nhưng bây giờ là đa phần các thiết bị là chuyện chọn nó chuyển hiện tại dùng iOS 12 trở lên rồi ấy, thì là dùng cái này là chuyển là mình thấy ok nhất mà lại không phải dùng máy tính mà rất là dễ đúng không? Bây giờ mình làm hướng dẫn cho uh, các bạn xem để là các bạn có thể chuyển được dữ liệu mà không cần đến đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ bởi vì là hiện tại bên mình đang bán COD rất là nhiều luôn những chiếc iPhone 12 này bên mình bán ra ngoài thị trường vô cùng là nhiều luôn và mọi người đang nhận được máy và có kêu mình là bây giờ chuyển dữ liệu máy cũ sang máy mới như thế nào ấy và mình hướng dẫn cho từng khách hàng một mình phải hướng dẫn rất là nhiều ấy. thành ra mình sẽ làm những clip này để các bạn khách hàng mỗi lần hỏi thì mình sẽ gửi clip này cho và các bạn sẽ làm theo mình để chuyển được dữ liệu nếu mà các bạn xem clip này mà các bạn thấy có vấn đề gì khó khăn hay là vấn đề gì ờ, bị lỗi ấy, thì các bạn có thể comment vào dưới video ấy thì ờ, mình sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn thông qua phần mềm Zalo hoặc là thông qua cái um, trên máy tính là TeamView nếu trong trường hợp chúng ta cần phải dùng máy tính còn không thì Zalo cứ gọi cho bên mình thì bên mình sẽ hướng dẫn từ xa cho luôn nó rất là dễ ok nhá bây giờ thì uh, nó chuyển xong rồi và trên chiếc máy cũ nó báo hoàn thành nhé, còn chiếc máy mới thì bắt đầu nó sẽ cài đặt thì cái bước này là ừ, các bạn để nguyên nhé. à một lưu ý khi mà chúng ta chuyển dữ liệu này thì các bạn nên sạc điện thoại uh, mới nó hơi đầy đầy một chút ờ, và điện thoại cũ cũng vậy để nó có thời gian nó chuyển dữ liệu cho nhau ví dụ như thời gian nó chuyển lâu chẳng hạn mà các bạn để hết pin ấy thì nó sẽ gián đoạn cái việc đấy thế nên là các bạn phải sạc đầy nhá khoảng trên 5% đi đó, iPhone thì pin mới nó rất là ngon rồi chúng ta không còn phải quan tâm nữa không phải phàn nàn gì cả nhưng tốt nhất chúng ta vẫn lên sạc đầy bởi vì ờ, nhiều khi bạn nào ví dụ như các bạn nữ chẳng hạn thì mình thấy hay các bạn nữ hay chuyển nó rất là lâu ví dụ như dữ liệu các bạn đến mấy trăm ghi chẳng hạn mà các bạn sạc không đủ pin các bạn chuyển đi chuyển lại mất thời gian lắm đó trên chiếc điện thoại ờ, cũ thì bây giờ chúng ta lại sử dụng bình thường được đó các bạn lại sử dụng bình thường được nhé đây có thể muốn làm gì thì làm còn chiếc điện thoại mới thì nó tiến hành cài đặt thì cứ bước này là tùy dữ liệu ít hay nhiều ấy thì ờ, chúng ta cũng phải chờ đợi và xong thì là sử dụng bình thường đó tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi và khi xong thì mình sẽ hướng dẫn tiếp cách hoàn thành nhá đó chiếc máy này của mình à, nó ít dữ liệu thành ra nó rất là nhanh đúng không nó chỉ mất tầm khoảng 2 phút đã xong rồi đây à, các bạn thể thấy nhá hiện tại bây giờ là hình nền này đó giống chưa hoàn toàn giống nhá ứng dụng nó đang cài lại này và cách sắp xếp ứng dụng là nó cũng sẽ rất là tương tự giống nhau đây này bởi vì nó chuyển hết toàn, toàn bộ mọi thứ sang mà đó tất cả những phần mềm nó sẽ cài lại này ví dụ như là phần mềm à, B61 612 à, hay là phần mềm TikTok sẽ cài lại và xếp ở vị trí là giống hệt nhau đó, thì cách chuyển dữ liệu này rất là mình rất là thích bởi vì như vậy đó, tất cả dữ liệu nó sẽ về hết nha đó, tất cả dữ liệu như lịch sử tin nhắn cuộc gọi tất cả các thứ là sẽ về hết cả cái ứng dụng rồi mọi thứ là nó sẽ về rất là đầy đủ luôn đó, chúng ta chỉ cần chờ đợi nó kết nối mạng và nó sẽ đao về thôi là xong đây này tất cả ảnh nhá cái này là cái máy là chuyên cho một bạn ở bên mình bạn chụp ảnh đăng lên Facebook ấy đó, tất cả ảnh này 499 bức ảnh là nó cũng sang luôn này đó rất là đầy đủ này đó mình bán rất là nhiều điện thoại các bạn nha mình bán rất là nhiều điện thoại Android cũng như là iPhone rất là nhiều luôn và cả loa hãng này loa Harman Kardon tất cả thứ này bên mình thì có website là bnm.vn các bạn có thể vào website đó là các bạn xem sản phẩm bên mình và bên mình có ship xe đi toàn quốc nhá nếu mà bạn nào đang xem video này mà muốn mua sản phẩm nào bên mình ấy thì bạn có thể liên hệ đến số điện thoại là 0225 652 6789 hoặc là website msm.vn có phần chat với cả nhân viên ấy hoặc là facebook là cũng là msm.vn điện thoại siêu rẻ luôn đó hoặc là cô comment nghe dưới video này thì mình sẽ liên hệ và mình sẽ hướng dẫn các bạn mua hàng bên mình ở COD toàn quốc và ví dụ sở về điện thoại bên mình sẽ có bao test ít nhất là 45 ngày nếu trong trường hợp nhận hàng lỗi thì mình sẽ đổi cho sản phẩm khác mà hoàn toàn không mất phí bởi mình đã ship rất là nhiều hàng rồi mình chưa phải đổi lần nào đâu chỉ có khách người ta dùng thích quá và người ta lên đời thôi đấy là cái việc mà mình quảng cáo tất nhiên rồi nhưng mà mình cũng không không phải là mình nói um, nói điều một chút nào đâu đó các bạn có thể um, đặt hàng và nếu các bạn xem clip này mình dẫn các bạn thấy hay quá thì nhớ cho mình một like nhá và subscribe kênh youtube của mình mình sẽ đưa rất nhiều cái thủ thuật về điện thoại cũng như là hướng dẫn các bạn chọn mua điện thoại một cách chuẩn nhất thì hiện tại bây giờ đang sản phẩm iPhone 12 đã có line new rồi và sắp tới này mình sẽ làm một cái hướng dẫn chọn iPhone 12 này sớm nhất bởi vì hiện tại bây giờ nó có hàng dựng đầu nó toàn hàng đẹp thôi hàng còn bảo hành thôi thành ra không có hàng dựng nhưng là sớm sắp tới sau này nó sẽ có nên là mình sẽ sớm làm clip để hướng dẫn các bạn nhá các bạn xem clip chào và hẹn gặp lại